Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Kiếp tài nhắc nhở tuổi Tý nhớ bình tĩnh, con giáp này cần phải mở lòng đón nhận những ý tưởng đến từ những người có hiểu biết, góc nhìn khác. Thông qua đó bạn mệnh sẽ học hỏi được nhiều hơn. Vậy thì đừng khăng khăng bảo thủ quan điểm của mình nhé, chưa hẳn nó đã tốt đâu. Vợ Trinh tình cảm không được êm đẹp cho lắm, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, có giáp này có vấn đề khúc mắc cần chia sẻ nhưng lại chưa tìm được tiếng nói chung với nửa kia trong ngày ngũ hành tương xung. Câu hỏi bỏ ngỏ trong lòng chỉ càng khiến người tuổi Tý thêm mệt mỏi, buồn chán. Thủy khí vượng cho thấy cơ thể của con giáp này thường xuyên mệt mỏi, thậm chí có thể chán ăn, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh đang bị bệnh mãn tính thì việc uống thuốc cũng chỉ giúp được phần nào mà thôi. Lúc này tốt hơn hết là nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng hay thức khuya. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Nhờ lục hợp che chở mà tình cảm gia đình của người tuổi sửu hôm nay khá hài hòa, thậm chí những vướng mắc trong mối quan hệ của mọi người cũng được hòa giải. Con giáp này còn được một người thân hỗ trợ rất nhiều, mang lại cho bản mệnh nhiều lời khuyên quý giá. Những thử thách chính quan đưa tới sẽ kích thích não bộ của con giáp này và khiến cho tuổi sửu hăng say, hào hứng hơn. Đây thực sự là một ngày để tìm tòi, khám phá những kiến thức mới mẻ, vậy thì đừng vội vàng và hấp tấp nhé. Dành thời gian cho công việc yêu thích này sẽ khiến bản mệnh có một ngày hiệu quả. Đường tài lộc vô cùng vượng phát, với những người làm kinh doanh thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã thu về khoản hơi khủng. Tuy nhiên trong ngày có điểm báo kẻ tiểu nhân đeo bám, theo dệt, chuyện này chuyện kia gây mất uy tín, danh dự bản thân. Con giáp này cần thận trọng lời ăn tiếng nói của mình. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tị, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Thực thần mang tới những trải nghiệm thú vị cho tuổi dần, những lời ngọt ngào mà con giáp này nhận được sẽ khiến cho kể cả tinh thần lẫn thể chất đều khá hơn rất nhiều. Ai đó có thể coi rằng đó là những lời phỉnh nịnh nhưng cũng chẳng có hề gì, miễn bản mệnh yêu thích là được mà. Ngũ hành mộc thủy tương sinh cho thấy con giáp này là tâm điểm của mọi cuộc vui trong ngày hôm nay, mang đến cho mọi người tiếng cười, sự hứng khởi, tinh thần hòa đồng. Đó chính là lý do vì sao mọi người đều yêu quý người tuổi dần và mong muốn được ở gần bên bản mệnh nhiều hơn đấy. Vận trình tài lộc của con giáp này nhìn chung khá bình ổn, thu nhập không quá vượng nhưng nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà vẫn có được khoản dư trong ngày. Sự nghiệp cũng không có nhiều biến động. Đứng trước những tình huống bất lợi, bản mệnh hãy cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, ngọ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Tý Mão hình hại vô lễ nhắc nhở tuổi Mão xem xét lại thái độ cũng như cách nói chuyện của mình trong ngày hôm nay. Con giáp này cần phải hết sức kiên nhẫn với những người chưa hiểu điều mà mình chia sẻ với họ, lặp lại những lời nói của mình một lần nữa bằng thái độ khách quan nhất. Ngũ hành tương sinh mang lại điều kiện thuận lợi hơn cho vấn đề tiền bạc mà bản mệnh đang gặp phải. Có thể nhờ vào sự hỗ trợ của ai đó mà người tuổi Mão xử lý được tiền nợ hoặc gia tăng tài chính trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần đề phòng và chứa vội tin và những đối tượng mới gặp kẻo mất tiền oan. Thương quan báo hiệu một ngày khó khăn đối với bản mệnh khi công việc có nhiều vướng mắc, nhiều người làm ăn bị thất thoát, con giáp này càng tỏ ra nhiệt tình thì lại càng bất lợi trong lúc này. Do đó nên bình tĩnh xem lại tình hình hơn là cố gắng thể hiện lúc này không đúng thời điểm. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Tam hợp mang tới những điều kiện vô cùng thuận lợi cho người tuổi thìn độc thân đang muốn đi tìm một nửa phù hợp. Cơ hội trong tay quan trọng là con giáp này có biết tận dụng nó hay không mà thôi. Những cặp đang yêu cùng nhau đón một ngày lãng mạn và hạnh phúc dành cho nhau. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh diễn ra vô cùng thuận lợi, đường công danh bổng lộc rộng mở vì tuổi thìn có được những cơ hội tốt để khẳng định năng lực cá nhân của mình. Cấp trên giao thêm cho con giáp này những trọng trách mới và không có điều gì có thể cản trở bản mệnh hoàn thành chúng. Ngũ hành thổ thủy xung khắc dự báo rắc rối về chuyện tiền bạc, có thể vì việc kinh doanh, buôn bán lúc này gặp nhiều khó khăn trở ngại. Thậm chí có nhiều người chứng kiến cảnh tiền nong thất thoát mà không biết nên làm gì. Song hôm nay bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi ngoài đường vì rất dễ xảy ra va chạm. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Thiên tài che chở hứa hẹn ngày hôm nay rất may mắn cho tuổi tỵ, nhất là vận trình tài lộc. Sẽ có nhiều việc như ý diễn ra, mang lại cho con giáp này niềm vui tiền bạc không hề nhỏ. Thậm chí cung tài lộc mở ra giúp cho một số người cơ hội trúng thưởng, nhận được tiền thưởng hoặc thừa kế ngũ hành hỏa thủy xung khắc cho thấy đôi lứa khó hòa hợp, sự khác biệt trong suy nghĩ giữa bản mệnh và người ấy là rất lớn. Mỗi người luôn có góc nhìn, quan điểm khác nhau trong từng vụ việc cụ thể. Vì vậy, người tuổi tỵ nên chủ động chia sẻ, đừng áp đặt tư tưởng, kết luận của bản thân lên đối phương. Đường công danh sự nghiệp tiến triển tương đối suôn sẻ, may mắn được quý nhân che chở nên con giáp này không gặp phải những mưu kế mà tiểu nhân gây ra. Tuy nhiên, bản mệnh cần có sự đổi mới trong tư duy cũng như phương thức hành động để mang tới những hiệu quả cao hơn. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Lục xung xuất hiện dự báo có xung đột không mong muốn, có thể là giữa tuổi ngọ với người thân. Sau khi đã giải quyết hoàn toàn, con giáp này nên để mâu thuẫn giữa đôi bên đi vào quá khứ. Đừng cố gắng ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như ai gây sự trước, ai la hét nhiều hơn, ai phải chủ động xin lỗi trước. Chính tài giúp cải thiện đường tài lộc của bản mệnh, Tuy nhiên, sở hữu vật chất không đem lại cho người tuổi ngọ sự hài lòng trọn vẹn và đó quả thực là một điều tốt. Những kiến thức, hiểu biết mà con giáp này có được mới thực sự giá trị và đem lại sự say mê, yêu thích. Thế nên đây là một ngày để học hỏi đấy. Trong ngày, ngũ hành hỏa thủy xung khắc dự báo về phương diện sức khỏe của bản mệnh không được tốt, có thể có những biểu hiện từ trước đó. Nhưng vì không để ý và quan sát cơ thể mình để đi thăm khám sớm, chớ nên chủ quan nếu con giáp này không muốn bệnh tình của mình càng nặng thêm giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, Tý dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tý mùi tương hại dự báo có những phiền toái không đúng lúc khiến người tuổi mùi cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu, đặc biệt là trong vận trình công danh sự nghiệp. Có giác này hãy cân nhắc thật kỹ trước khi có hành động, lựa chọn của mình nhé. Bản mệnh đừng vội vàng, bốc đồng, làm hỏng việc. Sự hào phóng, tử tế của một ai đó đem lại cho con giáp này ấn tượng tốt đẹp trong ngày, có chính quan trợ lực như hôm nay. Tuổi mùi cũng lấy đó làm cảm hứng để học hỏi và sống biết nghĩ hơn cho những người xung quanh, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm, quyền lợi của mình.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 Ngày mới có tam hợp xuất hiện dự báo sẽ có nhân vật mới mẻ nào đó xuất hiện trong cuộc sống của tuổi thân và sẽ trở thành đối tác tiềm năng cho chuyện tình cảm. Nếu con giáp này thực sự quan tâm, hãy cho họ một cơ hội nhé. Đừng tự khép kín cánh cửa lòng mình như vậy. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Gặp ngày nhị hợp nên con giáp này trở nên sáng dạ, nhạy bén và linh hoạt hơn bao giờ hết. Tuổi thân dễ dàng tìm ra được cơ hội để chuyển mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng biến giấc mơ thành hiện thực ngũ hành tương sinh thúc đẩy vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày vô cùng dồi dào. Cơ hội kiếm tiền, tiềm năng được bản mệnh nhìn ra trong khi nhiều người còn chưa kịp để mắt tới. Tuy nhiên, có những lúc người tuổi thân vì thiếu tự tin và đôi chút liều lĩnh nên dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội quý. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, Tý, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Tý dậu tương phá khuyến khích người tuổi dậu làm gì cũng phải quan sát trước sau, chớ nên chủ quan vì có người đang ngầm tìm cơ hội hãm hại con giáp này đấy. Ngoài ra bản mệnh đừng quên thực hiện kế hoạch bản thân đang làm bất kể hoàn cảnh có trở nên khó khăn đến mức nào. Những hành động thú vị đầy cá tính của con giáp này sẽ lọt vào mắt xanh của một ai đó ngày hôm nay, khiến bạn trở thành tâm điểm chú ý. Nhất là khi có trinh ấn nâng đỡ cũng là một cơ hội tốt để chinh phục mọi người bằng hành động lẫn lời nói của tuổi dậu đấy hãy tự tin thể hiện mình nhé. Ngũ hành kim thủy tương sinh trợ duyên cho con giáp này, nhất là những người độc thân để có được cuộc hẹn hò như ý. À, tuy nhiên tình cảm vẫn là vấn đề khó nói. Do đó bản mệnh chớ nên nuôi hy vọng quá nhiều, những cặp đang yêu hứa hẹn sẽ có được chuyện tình cảm như ý trong thời gian này. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Thiên quan khiến người tuổi tuất phải chịu khá nhiều thiệt thòi trong ngày hôm nay. Việc bảo vệ ai đó sẽ khiến cho con giáp này chịu nhiều áp lực, thậm chí là phải trả những cái giá không nhỏ. Liệu bản thân đã thực sự sẵn sàng cho điều đó hay chưa? Ngũ hành xung khắc dự báo tình hình sức khỏe là mối bận tâm khá lớn của con giáp này trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, đừng vì thế mà vội vàng, ai khuyên gì cũng nghe theo và làm theo hoàn toàn. Tuổi Tuất nên tìm hiểu kỹ, nếu có thể nên hỏi ý kiến của người có chuyên môn trước khi ờ, đưa ra quyết định nhé. Vận trình tài lộc trong ngày không tệ, con giáp này đang có những cơ hội nâng cao nguồn thu nhập rõ ràng, quan trọng là có nhạy bén nắm bắt được hay không. Bên cạnh đó, bản mệnh cần mở rộng mối quan hệ xã giao để tăng cơ hội thăng tiến cũng như tìm được mối làm ăn triển vọng hơn. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ. Dần, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Tam hội mang tới điều kiện thuận lợi cho người tuổi hợi cải thiện những mối quan hệ xung quanh, nhất là đối với người thân của mình. Chuyện tình cảm rất suôn sẻ, đôi lứa tâm đầu ý hợp, đối phương sẵn sàng lắng nghe hơn nên con giáp này cũng dễ giải thích hiểu nhầm giữa hai người hơn bao giờ hết. Tỷ kiên xuất hiện nhắc nhở bản mệnh cần phải chấp nhận một thực tế rằng mỗi người có quan điểm, ý kiến riêng và vì thế tuổi hợi buộc phải tôn trọng nó. Con giáp này không nên khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và làm những người khác cảm thấy khó chịu khi không được tôn trọng nhé. Vận trình sự nghiệp diễn ra tương đối phức tạp, ảnh hưởng của họa tiểu nhân đeo bám nên con giáp này tiến hành việc gì cũng bị ngáng trở phá hoại. Kéo theo đó là tài lộc có dấu hiệu hao hụt, điểm báo hao tài tốn của tới gần nên bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong việc bảo quản tài sản cá nhân. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phụ trợ Mão, Tý,